Tử vi tuổi Tý từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021, tức ngày 29 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Đầu tuần cho tới cuối tuần có nhiều niềm vui, chỉ có một chút nhỏ khiến tuổi Tý phiền lòng nhưng không đáng để quan tâm. Thời điểm cuối tuần có thực thần ghé thăm hứa hẹn cơ hội ăn uống, gặp gỡ bạn bè, người thân để giải tỏa căng thẳng điềm báo có một số vấn đề trong gia đình xảy ra khiến con giáp này đối mặt với nhiều cơn sóng cảm xúc thất thường. Đã đến lúc bản mệnh nên tìm cách giải tỏa chúng thay vì cứ cố gắng chịu đựng hoặc dồn ép như bấy lâu nay. Vợ trình tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng không được như ý, cả hai cần phải kiên nhẫn hơn với nhau một chút cuộc sống luôn đặt ra nhiều khó khăn, thử thách phức tạp cũng chỉ để thử sức con giáp này mà thôi. Vì thế, tuần này, dù có xảy ra việc gì thì cũng chớ nản lòng, hãy thể hiện mọi sự chủ động, gan dạ, dũng cảm cho phép bạn vượt qua mọi trở ngại. Sau cơn rông bão, đại dương đã trở về trạng thái yên tĩnh. Trong tuần có dịch mã chủ về dịch chuyển, dự báo tuần này người tuổi Tý khá bận rộn với lịch trình đi lại nhiều nơi. Có thể vì lý do công việc và chúng khiến con giáp này thường xuyên trải qua cảm giác mệt mỏi, căng thẳng. Chính vì thế bản mệnh cần phải chú ý quan tâm, chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu từ những ngày đầu tuần cho tới suốt tuần, tuổi sửu chịu ảnh hưởng khá nhiều từ vấn đề tiêu cực từ bên ngoài, nhất là khi thương quan gây ra những tổn thương khiến con giáp này liên tục thất vọng về bản thân hoặc ai đó. Hãy mạnh mẽ và tin tưởng vào tương lai, những khó khăn này rồi sẽ sớm qua đi mà thôi. Trong tuần này, bản mệnh đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thất thường cũng như nhiều mối trăn trở khác nhau. Có thể người tuổi sửu đã cảm thấy sự hiện diện của chúng được một thời gian nhưng chưa thực sự để ý tới và chúng đang ảnh hưởng tới cuộc sống, đặc biệt là phương diện công việc. Vì vậy, hãy dành thời gian ở một mình nhiều hết sức có thể. Điều đó sẽ giúp con giáp này bình tâm để lắng nghe chính bản thân. Bản mệnh cũng sẽ nhận ra một số phương diện của đời sống hiện tại đang hoạt động không hiệu quả hãy dành thời gian xem xét lại toàn bộ và lên kế hoạch cải thiện chúng. Tuần này, đường tình duyên tiến triển khá thuận lợi là thời gian phù hợp để con giáp này tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp cho đội của mình. Ngoài ra, một mối quan hệ hợp tác nào đó có thể sẽ gặt hái được thành công nhất định, mở rộng tầm nhìn của mình và bản mệnh sẽ thu hút được nhiều cộng sự ưng ý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Vận trình tuần này của người tuổi dần không có gì phải lo nghĩ quá, niềm vui tiền bạc sẽ ghé thăm con giáp này vào thời điểm cuối tuần nên có thể chi tiêu một cách thoải mái. Nhờ thế mà bản mệnh giải tỏa được khá nhiều căng thẳng và phiền muộn cho lòng mình bấy lâu nay. Tuần mới có nhiều điều xảy ra không như ý, cho dù con giáp này luôn thể hiện thái độ cởi mở, luôn hòa đồng với mọi người. Bản mệnh sống vì bạn bè và gia đình của mình, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thể, nhưng đôi khi họ lại làm tuổi dần cảm thấy thất vọng hãy cho đi bằng tâm thế vô tư, không trông đợi quá nhiều thì sẽ bớt buồn hơn đấy. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ của tuổi dần và nửa kia dần trở nên căng thẳng khi con giáp này nhận ra giữa hai người có những khác biệt. Với những việc hợp tác, hãy hết sức cẩn trọng cho tuần này. Nếu làm việc quá cảm tính cũng có thể khiến bản mệnh vô cùng ân hận sau này. Thái tuế hung tinh, điểm báo tai nạn bất ngờ, điều này nhắc nhở con giáp này nên cẩn thận trong công việc khi xuất hành xa, nếu không cẩn thận dễ bị tai nạn hoặc nhận án phạt khi tham gia giao thông, nhất là dịp có nhiều tiệc tùng, không nên uống nhiều rượu bia và không điều khiển phương tiện giao thông. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Ngày đầu tuần xuất hiện tỷ kiên khiến tuổi mão cảm thấy căng thẳng chút thôi, nhưng sau đó đã điều chỉnh và cân bằng được tâm lý. Nhờ đó mà cuộc sống đã an ổn hơn ít nhiều và điều quan trọng là bản mệnh biết buông bỏ đi những thứ không cần thiết để tập trung vào những thứ thực sự thiết yếu có những trở ngại xuất hiện trên con đường công danh sự nghiệp của con giáp này, những thử thách khó khăn sẽ đem đến một sự thay đổi lớn bên trong, thúc đẩy bản mệnh bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình. Vì vậy, nếu người tuổi mão đang chần chừ trước bất kỳ quyết định nào thì hãy sớm tiến hành nó. Vận trình tình cảm có dấu hiệu khả quan, nhiều con giáp này có độc thân sẽ muốn chấm dứt tình trạng hiện tại và muốn mở lòng mình ra. Hãy trở thành con người bản mệnh muốn bị thu hút, khi đó tình duyên sẽ tìm đến. Bên cạnh đó, các cặp đôi đang yêu sẽ có những bước tiến nghiêm túc và lớn hơn. Bách Việt chủ đào hoa mang tới tin vui cho một số người đã mất niềm tin cho chuyện tình cảm. Đây là cơ hội tốt để hàn gắn vết thương lòng cho không chỉ người độc thân mà còn cho đôi lứa đã có những giãn nứt hôn nhân trước đây. Nhìn chung tuần này, bản mệnh có thể đón nhận nhiều niềm vui. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Thực thân xuất hiện đầu tuần mang lại cho người tuổi thìn sự hứng khởi, nhưng có thể vì thế mà con giáp này không cẩn thận và chú ý tới chi tiết nên dễ để xảy ra sai sót ngay sau đó. Bản mệnh sẽ phải mất từ 1 đến 2 ngày cho việc sửa sai và khá rắc rối phiền phức trong tuần này sẽ tràn ngập năng lượng sáng tạo. Điều này tạo cho con giáp này nhiều cảm hứng để vượt ra ngoài giới hạn vốn có của bản thân và biết đâu bản mệnh có thể khám phá một khả năng thiên tài khác của mình. Từ đó mà vận trình công danh sự nghiệp tiến triển vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Mối quan hệ hiện tại của con giáp này với mọi người xung quanh sẽ có nhiều thay đổi. Trong công việc, mối quan hệ hợp tác với đối tác cũng chứng kiến những chuyển biến quan trọng Riêng chuyện tình cảm, nếu giữa bản mệnh và người ấy đang tồn tại nhiều bất đồng quan điểm, hãy tìm hiểu kỹ căn nguyên sự việc trước khi đưa ra quyết định gì. Thiên cầu hung tinh gây hại cho sức khỏe, khiến con giáp này thường xuyên trong tình trạng phải chịu áp lực nên thường xuyên cảm thấy khó ngủ, ăn uống không ngon miệng, bị giảm cân nhanh chóng. Bản mệnh chớ nên cố dùng thuốc ngủ, chúng chỉ càng khiến thân thể trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn mà thôi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Nửa đầu tuần, Toàn đối mặt với rắc rối khiến tuổi tỵ đau đầu và muộn phiền. Kiếp tài mang đến cho con giáp này căng thẳng, có lúc chẳng dám đương đầu với bất cứ điều gì cả. Tuy nhiên, chỉ bằng sự tin tưởng thôi, bản mệnh cũng đã đủ sức mạnh để vượt qua tất cả và cuộc sống lại tươi vui như chưa hề có gì xảy ra rồi. Đặc biệt là trung tuần có sao thiên đức hỗ trợ cho con giáp này có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài, phát lộc, vận trình cực kỳ hanh thông, tươi sáng. Có thể là khi vượt qua trở ngại này, người tuổi tỵ thể hiện được bản thân, năng lực và nâng tầm vị trí sức ảnh hưởng có công danh dạng giữa đấy. Hiểu nhầm có thể xuất hiện giữa con giáp này và nửa kia, hơn nữa vào lúc cao trào, bản mệnh có thể nói những điều không thể cứu vãn. Nếu xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất hãy hoãn binh, dành thời gian để ngẫm nghĩ, thay vì nhất định phải giải quyết vấn đề tức thì. Khi bình tĩnh lại, đôi bên sẽ hợp lý hơn nhiều trong lời ăn tiếng nói. Tuần này, con giáp này sẽ được truyền cảm hứng để mở rộng hơn nữa những giới hạn của mình. Đừng chờ đợi mà hãy chủ động thực hiện những bước đi tiếp theo cho dự án của bản thân. Trong công việc hiện tại, bản mệnh cũng có nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức và dấn thân vào nhiều trải nghiệm khác nhau. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tuần này không có thay đổi gì quá lớn, cũng đừng buồn, tuổi ngọ có thể sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, giới hạn lại những công việc quá sức bình. Con giáp này vốn là người không muốn làm mất lòng bạn bè, điều đó đôi lúc đòi hỏi phải tham gia mọi cuộc gặp gỡ và vô tình khiến bản mệnh thêm căng thẳng hãy sắp xếp lại các ưu tiên và cân bằng lại lịch trình của mình. Càng về cuối tuần, công việc của con giáp này ngày càng hanh thông. Vì thế, dù đầu tuần có dấu hiệu xấu gì thì cũng đừng vội buông bỏ. Chỉ cần bản mệnh tập trung và vận dụng hết khả năng của mình thì sẽ sớm nhận được kết quả như mong đợi thôi mà. Lời khuyên dành cho người tuổi ngọ muốn chuyện tình cảm yên ổn cho tuần này đó là nên nhớ rằng khi có bất đồng ý kiến, kể cả nếu con giáp này thấy mình có lý, nhưng nhịn vẫn tốt hơn. Bản mệnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nếu biết cách nhường nhịn hoặc ít nhất là thỏa hiệp. Bên cạnh đó, bạch hổ hung tinh không tốt cho những việc quá vội vã như quyết định việc gì hoặc khi đi lại. Nếu không cẩn thận, con giáp này dễ gặp tai họa, huyết quang, ma chay. Do đó, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, chớ nên hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của mình nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi có khá nhiều phiền nhiễu xuất hiện trong suốt tuần, nhưng người tuổi mùi chẳng vì thế mà lo lắng. Con giáp này tập trung vào sáng tạo và tạo nên những thành quả khiến nhiều người bất ngờ. Có thể chúng mới lạ nên bản mệnh có thể bị chỉ trích, chống đối cũng là điều dễ hiểu. Tuần này, hãy tập trung vào hình ảnh cá nhân, con giáp này thể hiện trước mọi người vì có thể nó sẽ thu hút sự chú ý của một ai đó muốn đầu tư vào các dự án của mình. Các mối quan hệ tuổi mùi mới xây dựng gần đây cũng sẽ đem lại một số tin tức tốt lành cho con đường công danh sự nghiệp trước mắt. Vợ Trinh tình cảm của bản mệnh rất đáng mong đợi, về ngoài, bí ẩn của con giáp này cũng sẽ bị thay thế bởi hình ảnh một người cởi mở, hoạt bát, chăm xã giao hơn thường lệ. Đây chính là cơ hội để người tuổi mùi tạo cho mình những mối quan hệ lâu dài, gia tăng nhân duyên tốt đẹp cho mình. cát tinh hỗ trợ cho vợ trình sự nghiệp trung tuần thêm phần rực rỡ, tài vận hanh thông, nhiều cơ hội đón đợi. Nhìn chung, bản mệnh không cảm thấy sợ hãi, lo lắng quá nhiều dù có bất cứ điều gì xảy ra với mình niềm tin cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho cuộc sống của con giáp này. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Đầu tuần, nhân khi có chính quan thì có dự định gì thì người tuổi thân nên tiến hành càng sớm càng tốt vì dự báo càng về cuối tuần, con giáp này càng dễ vướng vào rắc rối. Chúng ảnh hưởng tới kết quả công việc cũng như các phương diện khác của cuộc sống của bản mệnh rất nhiều đấy. Thời gian này phù hợp cho con giáp này thư giãn hơn, nếu có quyết định quan trọng cần đưa ra thì nên đợi tới tuần sau khi vận may được cải thiện. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên tránh khoe khoang nếu không dễ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra như kiện tụng, tranh chấp pháp lý. Đường tình duyên của bản mệnh khá trầm lắng trong tuần này, đây không phải là thời gian tốt để người độc thân tuổi thân theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc. Cần đi chậm lại, có giáp này có thể bước nhanh hơn trong thời gian tới, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình mà thôi. Đại hao chủ về hao tài tuấn của cho thấy sở thích vung tay quá chán của bản mệnh có vẻ đang đẩy tuổi thân và tình thế tài chính hạn hẹp. Con giáp này nên cân nhắc chi tiêu tiết kiệm, tích tiểu thành đại để giữ được một khoản tiền kha khá cho các nhu cầu thông minh, thiết thực hơn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Thiên tài xuất hiện vào đầu tuần mang tới cơ hội tiền bạc thì tuổi dậu nên chớp lấy cơ hội ngay vì ngay sau đó là một loạt rắc rối ập tới và con giáp này chẳng còn thời gian suy tính tới việc gia tăng thu nhập. Việc thoát khỏi khó khăn trong những ngày cuối tuần là cũng đủ mệt mỏi rồi. Tuần mới sẽ là cơ hội giúp bản mệnh vén nhiều bức màn bí mật không hề ngờ tới. Chính vì thế đừng vội đánh giá một quyển sách qua trang bìa của nó, tìm hiểu mọi thứ thật cặn kẽ, người tuổi dậu mới biết được quyết định nào là đúng đắn và hợp lý cho mình, không phải mất quá nhiều thời gian. Trong chuyện tình cảm, con giáp này nên nhớ một điều nhịn bằng 9 điều lành, chính là kim chỉ nam cho bản mệnh. Tuần lễ mới cũng hứa hẹn đem lại nhiều tình duyên thú vị cho đời sống của người độc thân. Nếu cảm thấy sự hòa hợp, hãy cho cả hai một cơ hội tìm hiểu và vun đắp mối quan hệ nhé. Vợ Trình Tài Lộc có dấu hiệu xa sút tiểu hao cho thấy tuổi dậu tốn một khoản tiền nhỏ nhưng cần thiết. Nhưng nếu là việc không suy tính từ trước thì cũng chớ nên xem thường nhiều khoản nhỏ vì khi chúng thành khoản lớn, con giáp này sẽ gặp rắc rối đấy. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Thiên ấn sẽ ghé thăm vào cuối tuần giúp người tuổi tuất rời xa những căng thẳng thường nhật suốt tuần qua để thực hiện những ước mơ mong muốn. Thậm chí con giáp này được thả mình vào trong những sáng tạo, thoát ra khỏi những giới hạn, khuôn mẫu trước đó được công danh sự nghiệp diễn ra rất trôi chảy, thuận lợi. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình trong tuần mới, sức sáng tạo của con giáp này cũng được phát huy tối đa, nhiều ý tưởng mới mẻ sẽ tự động tìm đến. Năm nay, đừng lãng phí chất xám của mình mà hãy biến chúng thành hiện thực vận trình tình cảm khá suôn sẻ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, cơ hội này đòi hỏi bản mệnh phải rạch ròi hoặc tham gia một cách toàn tâm toàn ý hoặc rút lui tuyệt đối. Nếu con giáp này và người ấy đang bàn tính về kế hoạch xa hơn cho tương lai thì nên thực hiện sớm ngay từ bây giờ bằng những hành động thiết thực cụ thể ngũ quỷ hung tinh có điểm tiểu nhân quấy phá, khiến con giáp này muốn tập trung công việc cũng khó. Không những thế, quá nhiều suy nghĩ và căng thẳng còn khiến tuổi tuất mệt mỏi thêm và việc này thực sự đã gây hại sức khỏe, kết quả công việc trong tuần. Đừng quên đăng ký nhân chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi, chính ấn hỗ trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi hợi thêm phần khởi phát, xuân sẻ. Con giáp này sẽ có những ngày làm việc vui vẻ, căng thẳng, chỉ đến vào cuối tuần mà thôi. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan đến nhà cửa sẽ nảy sinh trong ngày cuối năm âm lịch này song chúng lại mở ra một cơ hội mới để bản mệnh cách tân không gian sống của mình. Một số người thân trong gia đình có thể đang lợi dụng sự hào phóng của tuổi hợi và khiến con giáp này bận tâm quá mức cho phép đường tình duyên trong tuần có phần kém sắc, tình cảm gia đình không được tốt, bầu không khí khá căng thẳng, chuyện lứa đôi cũng không thể sự như ý. Con giáp này thấy mình tốn nhiều thời gian cho cãi cọ hơn là để làm việc. Cố gắng đừng phản ứng giận dữ khi ai đó trực tức bản mệnh. Thái âm cắt tinh hỗ trợ cho con giáp này giải tỏa được những phiền phức để sớm trở lại thế cân bằng trong cuộc sống. Điều quan trọng là khi bản mệnh hiểu ra nguồn gốc và lý do cốt lõi của vấn đề nên không còn cảm thấy muộn phiền quá nhiều nữa.